Xin chào, ở trong à, video ngày hôm nay thì à, tôi hướng dẫn anh chị đó là cách tải và cách sử dụng cái plugin là Feedstock để hướng dẫn anh chị là tạo mục lục cho bài viết của mình, làm sao để website của mình lên à, top nhanh của Google. Và mấy chị hãy hướng mắt về màn hình máy tính của tôi. Là đầu tiên anh chị hãy đăng nhập vào cái website có tên là tabi.edu.vn như ở trên màn hình máy tính đây. Đấy. Thì sau khi anh chị đã mua hàng ở trong bèo trước rồi đó thì chị nhớ nhá nhớ là bấm vào cái mục đó tài khoản này tài khoản và chị bấm đăng ký cho tôi tên tài khoản tên là gì đó địa chỉ email của anh chị địa chỉ email là địa chỉ email mà anh chị đã mua hàng ở trong video trước đấy nhập địa chỉ email vào và cái mật khẩu nhé mật khẩu này anh chị à, nhớ bảo mật cho tôi đó thì toàn bộ dữ liệu của anh chị là chúng tôi sẽ bảo mật hết cho anh chị và sau khi anh chị bấm đăng ký và đã mua hàng ở báo trước xong thì anh chị bấm lại vào trong tài khoản của mình thì anh chị sẽ thấy những đơn hàng mà chị đã mua này đơn hàng đã mua ở trên website này và những cái gì những cái plugin mà chị đã mua đúng không ạ chị bấm vào tải xuống này đó à, ví dụ là cái plugin này đó là stock đúng không là chị bấm vào tải về cho thôi bấm vào nút tải về nhé sau khi tải về là anh chị gì lưu trữ ở trên máy tính của mình và bây giờ tôi hướng dẫn anh chị đó là cách cài đặt và hướng dẫn anh chị sử dụng cái plugin này đầu tiên là anh chị cũng đăng nhập vào quản trị website của mình sau đó anh chị bấm vào phần plugin ở bên dưới đây là anh chị bấm phần cài mới cho tôi sau đó là anh chị bấm vào phần tải plugin lên và bấm chọn tệp và chị chọn đến cái tệp mà anh chị đã lưu trữ ở trên máy của mình nhé chọn được cái tệp đây bây giờ tôi đã tải về đây tôi bấm vào đây và sau đó tôi bấm vào phần cài đặt và anh chị uh, cài nó báo cái nối như này thì chúng ta làm như sau anh chị quay về cái file đã tải nhé file đã tải ở trên uh, máy tính của anh chị đã tải về đúng không chọn phần uh, plugin đây anh chị giả lén cho tôi extract file nhé ok <clears throat> và chúng ta cài đặt cái file này anh chị nhé main uh, file này đây file stop đây file stop đây đó tôi bách trở lại cái rồi ờ, ờ, tôi bấm vào cái mới này này nếu không được thì tôi hướng dẫn chị làm cái khác nữa nhé ờ, bấm bấm lại tải lên này vào chọn tẹp này và chúng ta chọn được cái file đã giải nén nhé chị nhé đã giải nén main file rồi file tộc này bấm open và bấm cài đặt tiếp theo đó là chị bấm vào phần kích hoạt plugin này sau khi cài đặt xong để cài đặt cái plugin này cho phù hợp giao diện trên uh, website của chị thì chị bấm vào phần uh, đây cài đặt bên dưới đây và chọn đến phần uh, ờ, stock đây thì bây giờ tôi sẽ mở một cái bài viết mẫu ở trên website này để chị uh, xem nhé uh, sau khi chúng ta cài đặt xong đây chính là cái giao diện của cái plugin này đó chị bấm vào nó sổ ra như này đó. thì xíu chúng ta sẽ chỉnh sửa cho nó hợp lý chị ở phần uh, general này là chị bấm nhớ bấm tích vào ô này cho tôi nó đã để bật lên thì uh, ờ, Sport Style cái plugin này nó hiển thị ở đâu là anh chị muốn hiển thị ở trên bài viết ở trên trang hoặc là ở những cái bài khác chủ đề khác ờ, thông thường là gì là những bài viết dài thì tôi thường thường tôi để ở ở bài viết thì chị ờ, tắt phần trang đi đó, như ở bên này đúng không khi anh chị bấm vào trang chủ này gồm trên trang chủ là nó vẫn hiển thị này đúng không là tôi bấm tắt tắt phần trang đi và ta bấm vào phần là ờ, lưu thấy đổi rồi ờ, sau đó tôi bấm F5 lại là phần trang nó sẽ mất này nó chỉ tồn tại ở trên ờ, ở trên bài viết anh chị nhé ở trên bài viết thôi đấy ở tính năng tiếp theo đó là heading đấy, heading là khi chúng ta cài đặt cái plugin này xong anh chị muốn những heading nào nó thể hiện ở trên cái pin này đấy thì tôi để tất cả các thẻ đúng không từ H1 H6 anh chị chuyển sang bài viết này đúng không đấy anh chị xem này nó hiển thị tất cả các thẻ trên đây này. ở trong một cái học phần mà tôi hướng dẫn anh chị rất là sâu đó thể H1 H2 là gì đó là phần à, bài giảng hướng dẫn anh chị là SEO website SEO bài viết lên top Google đấy đó thì tôi hướng dẫn anh chị có cả đặt một cái công cụ đây web developer tôi bấm vào outline heading như chị xem này đấy H1 đúng không là nó thể hiện ở trên đây này H1 H2 này H2 là gì H3 là gì đúng không H3 này H4 <clears throat> đúng không có cái thể H4 nữa đấy thì khi chúng ta cài đặt là nó thể hiện những cái tiêu đề nào là H1 mà chúng ta đã gì đã thiết lập ở bài viết rồi đúng không tiếp theo là phần display token không hoặc gì hơn thẻ heading nó xuất hiện đúng không thì tôi chọn là số 1 đi từ một hoặc là nhiều thẻ anh chị nhé ví dụ ở trong bài viết này tôi có rất nhiều thẻ đúng không H1 có H2 có H3 có thì tôi để gì từ số 1 này đó và tôi bấm vào lưu thay đổi tiếp theo đến mục là convert heading into ID là chúng chuyển cái tiêu đề thành gì à, thành gì ID các chị xem này ví dụ là for example đi à, ví dụ cái download file này đúng không thì khi họ bấm vào đúng không nó nói dạng là download sổ file hoặc là gì ép thấp download ví dụ đây là chúng ta nó đã đang ở dạng này đúng không vậy khi chúng ta bấm vào cái tiêu đề số 1 này đúng không bấm đây này anh chị thấy cái đuôi này ép tóc hidden hệt một đúng không đó thì anh chị bật lên nhé và chị xóa này đi đó. để là tối ưu hơn anh chị nha nó đẹp mắt hơn à, chúng ta quay lại ta bấm lại xem nào bấm vào cái thẻ này xem nào đấy thăng này caplin tối ưu đây đấy, rất tuyệt vời anh chị nhé đấy là nó hiển thị luôn gì hiển thị luôn cái ờ, đường dẫn của cái ờ, tiêu đề này luôn rất tuyệt vời mà nó không có chữ ép thốc nữa đấy anh chị cứ làm làm với tôi tiếp theo đến phần display in widget anh chị muốn gì muốn hiển thị ở trên widget không đó thì anh chị có để mặc định cho tôi cái này mấy cái mặc định nhé bấm vào lịch thay đổi cho tôi rồi bây giờ chúng ta đi thiết lập những cái tính năng của thiết lập chuyên sâu nhé là anh chị nhớ mua bản à, bản Pro anh chị nhé ở trên website tôi đã rất là rẻ anh chị cứ mua đó mà tôi cam kết tôi bảo hành cho anh chị với hiện tại là cái mặc định cái giao diện của cái à, lý này nó nằm ở như này đúng không nó nằm ở bên dưới ở bên dưới cái thẻ H1 dòng tiêu đề đúng không và nó nằm ở bên phía góc trái này đó một ô nhỏ này thôi thì để thiết lập ví tôi muốn nó cho cái ô cái khung của nó rộng ra và những cái chữ này nó đẹp hơn đó, thì tôi làm như sau Và hãy bước các chị nhé là chị có thể vào bấm vào đây này phần à, đây là phần appliancy này anh chị bấm vào đây để thiết lập nhé hoặc là anh chị bấm phần giao diện và chọn chọn được cái theme mà anh chị muốn gì tùy biến nhé đó vậy tôi bấm vào đây tôi bấm vào à, đây layout chẳng này layout thì tôi đang sử dụng một cái theme Astra uh, ờ, rất là nhẹ anh chị nhé theme Astra tôi đã làm rất nhiều video nói về cái theme này rồi hỗ trợ rất nhiều và nó nhẹ nhất thế giới chuẩn sale chị nhé nhớ khi chị bấm vào đây đúng không thì ở trên đây trên cái giao diện này ở bên uh, thanh sidebar bên trái này chúng ta kéo xuống cái phần là feedstock plugin này bấm vào đây nhé là chị bấm vào phần location cho tôi phần location là phần gì ở phần vị trí nhé thì để chị dễ hình dung hơn tôi sẽ mở một cái bài viết nhé mở một cái bài viết đây mở bài viết uh, vừa xong đúng không tôi mới viết đấy bấm đọc tiếp này ok giao diện như này rồi đúng không đó chúng ta lại chuyển lại chúng ta lại chuyển lại đến phần là phía stop login đây phần là phần location đúng không phần location thì bấm vào đây xem nào là chúng ta đang à, tức là cái vị trí của cái pd này nó đang nằm ở gì ở middle right có nghĩa là khi khách hàng nó kéo này nó kéo đây là cái vị trí của cái pd này đó hay gọi là phần trigger đấy trigger bất tầm cái nút này nút bấm thì nó sổ ra đúng không đó. thì nó nằm ở bên ra middle right có nghĩa gì nằm ở giữa ở bên phải nhá à, ví dụ khi chị muốn đổi chị bấm đây thôi đúng không bấm đây nhé chọn top right sao thì cái cái nút này nó sẽ nhảy phía trên nhá đấy tôi uh, qua đây tôi, tôi bấm F5 lại này đây nó nhảy phía trên rồi này nằm ở bên gì top right chị nhỉ phía bên trên ở bên phải nhá đó thì tôi để gì uh, middle right được để cái hàng gì nó nằm ở giữa này nó tiện hơn thì chị chưa theo đến phần là horizontal offset này là cái khoảng cách anh chị nhé khoảng cách từ cái trigger cái nút khoảng cách từ cái nút bất tầm trigger đây nó nằm so phía bên lề bên phải là bao nhiêu vậy là là 10 đúng không bây giờ tôi chỉnh ở 50 đi tôi chỉnh ở 50 đúng không tôi bấm vào đăng thôi nào là cái nút này nó sẽ dịch sang phía bên phải anh chị nhé sang phía bên phải là 50 pixel thì bấm F5 lại để chị xem này đấy đấy nó dịch sang bên sát lẻ anh chị nhé tôi để là 10 mặc định đi bấm 10 bấm vào đăng đấy thế đây là cái gì vị trí của cái nút uh, ờ, trigger button này tôi bắt trở lại này đây là trigger button thì anh chị này. cái nút đấy rồi bây giờ chúng ta thiết lập cái nút trigger button này đầu tiên là phần icon này nó nhiều dạng là list number đây, list number đây hiển thị số 123 anh chị nhá hoặc là anh chị có thể chọn là gì uh, list bullet này rồi hiển thị này đợi xíu nhá bấm đăng nó chuyển qua đây cho chị xem nó dễ hơn nhé ở đây loát hay lâu em làm lại này giảm buông nét này chị xem này nó kéo xuống đấy giảm buông nét là giảm chấm chấm này bấm sổ ra như này đúng không đó ở ờ, tiếp theo đến phần sáp này là nó mặc định là phần rau đó à, rau được cái là cái hình nó được bao được bao viền đúng không dây chọn là gì phần uh, phần bên trên này chọn hình vuông đúng không bấm đăng thế nào nó đã chuyển động nó, nó sẽ chuyển ra hình vuông chị nhé bấm F5 lại là cái nút này chuyển hình vuông đấy hình vuông anh chị này nên tôi cứ để mặc định đó là gì là round được bo hoặc là chị có thể chọn là cycle hình tròn nhé tôi đăng đi đấy để hình vuông nó được bo như này tiếp theo đến phần border phần border là cái viền nhé viền của cái nút bất tầm chữ g này là nó đang ở bình thường đúng không Vậy tôi cho đậm hơn bầu đúng không là cái nút này nó rất là đậm này đấy. đậm hơn thì bấm đăng này để qua đây bấm F5 để chị xem đấy nút cái viền nhá viền của nút bất tầm nó đậm hơn tôi tôi có để là gì à, ờ, mêu điểm này bình thường nhé ừ, tôi đang lại F5 này cho bình thường lại rất tuyệt vời có thể bắt trở lại này tiếp theo là phần content này phần này ra này quan trọng này phần nội dung content đó rồi chúng ta cũng đang ở gì à chúng ta thiết lập cho khung này đúng không cái khung này này ờ, đặt hình vuông anh chị này hình vuông này đấy mình vô nhập tới tôi bấm ra thì mình browse browse được gì à, nó nó bò xíu chị nhá bấm đăng này nó bo cái hình này nhá cái khung này chị xem này bên trên này đấy là bò này cạnh nó bò chị xem thì tôi cứ để bò cho đẹp nhá à, border cũng vậy là cái viền nhá tương tự này rồi tiếp theo đến phần whip à, phần whip là cái chiều rộng của cái khung này nhá hiện tại mình mặc định là đang là 250 pixel đúng không đấy bây giờ tôi muốn tăng lên 500 500 Tuy nhiên khi chúng ta tăng 500 là chúng ta chú ý này chúng ta xuống cái phần ở width in spot là gì là chiều rộng của cái đoạn sợ đoạn văn bản ở spot này còn là 250 khi chúng ta nếu mà nếu chúng ta khi chúng ta để 500 cái khung này đúng không tôi bấm đăng này đấy thì tôi chuyển qua đây đấy, anh chị xem này bấm F5 thì nó vẫn thì vẫn chỉ ở khoảng 250 thôi đúng không đấy tại sao cái khung này nó không rộng ra 500 thì chị phải chỉnh xuống cái bài gì là cũng là 500 cho nó rộng ra nhé 500 bấm đăng đó của đây thì bấm F5 lại đấy là rộng ra là khoảng 500 này rất tuyệt vời tôi quay trở lại đây rồi phần chiều cao phần hết chiều cao của khung này đúng không và phần chiều cao của spot là chúng ta để mặc định như này nhé để mặc định nó tự co giãn đó. tiếp theo đến phần đó, ờ, Ờ, position in spot là cái vị trí nhá à cái vị trí của cái khung này nó nằm ở đâu đó thường thường là nó nằm ở gì ở top of the pot tức là nằm ở trên đỉnh cái bài viết này nhá đó hoặc là gì à, before the trước thẻ H1 thì gì nhé với tôi chọn là before H1 này, bấm đăng này tôi có đây thì nhá hiện tại nó đang nằm ở vị trí này đúng không nó, nó nằm ở bên trên cái, cái dòng mô tả đầu tiên của bài viết này tôi bấm F5 lại này Ờ, nó sẽ nằm trước những cái thẻ là đây đây nó sẽ nằm trước anh chị xem nhé đấy và nó sẽ chui xuống dưới cái, <laughs> cái, cái đoạn này đúng không và cho nó sẽ nằm phía trên nhé phía trên những cái thẻ này rất tuyệt vời ở ờ, tiếp theo đến cái gì đến phần uh, alignment in spot à, cái pot nó nằm ở đâu đây là đang vị trí năn này năn là gì nó nằm vị trí như này đúng không và bây giờ anh chị muốn chuyển sang lại cái không nó nằm ở giữa đúng không thì tôi anh chị bấm vào phần center cho tôi bấm vào đăng nhé và tôi qua đây tôi bấm F5 lại à, không nó sẽ ra giữa này uhm, bấm lại này. bấm bài viết này bấm đọc tiếp này đấy anh chị xem không có giá giữa này viết tôi để ở giữa này đi cho tuyệt vời tiếp theo anh chị kéo xuống cái phần đây phần uh, uh, concept for phần uh, concept for intelligence là gì nếu chị bấm phần con sát đúng không là cái này nó sẽ đóng lại nhé tôi bấm f làm lại này cái không là nó đóng lại khi khách hàng muốn bấm là họ phải bấm để nó sổ ra nhé đấy nó tự đóng lại này là anh chị chỉ bấm bấm chuột vào là nó sổ ra này đấy thông thường tôi để ở trên desktop là gì là cứ cho nó mở ra nhé còn ở trên điện thoại thì chị để đóng lại nhé đây là hiển thị ở trên mobile này đúng không đấy và bây giờ tôi sẽ kết nối với điện thoại anh chị xem thử ở đây chính là giao dịch điện thoại anh chị xem này đây ở trên giao diện điện thoại thì nó sẽ đóng vào như này nhá nó khi muốn mở anh chị bấm bấm tay vào nó mở ra nó mặc định là chúng ta đặt ở trên điện thoại là gì à, con sát nó đóng lại anh chị nhé sau đó bấm vào đăng cho tôi rất tuyệt vời Rồi, tôi kéo xuống này tiếp theo thì tôi bắt trở lại đến phần là content header content header là chúng ta lập cho nó phần là phần header đây phần đây nội dung anh chị nhé là phần phía bên trên này đây là phần content header này đó thì tiêu đề anh chị nhập là gì đây là chữ content đúng không thì tôi nhập đó là mục lục mục lục bảy viết chẳng hạn này đó ở phông chữ là 22 à, kiểu chữ đây phông chữ là đây là 22 đúng không kiểu chữ anh chị có thể chọn cho nó nhỏ lại xíu là 20 chẳng hạn này đấy phông chữ anh chị muốn chọn phông nào thì vậy tôi chọn là phông roboto chẳng hạn hoặc là gì tahoma vân vân hoặc anh chị để mặc định là phông chữ này đó. Ở bấm vào đăng là thôi thì qua đây anh chị xem này à, chữ nó nhỏ lại xíu này đang 23 thành 20 này đấy thành mục mục bài viết anh chị nhé tôi bắt trở lại này tiếp theo đến phần uh, ờ, content list content list là cái nội dung bên dưới đây còn tennis đúng không đó phông chữ 14 tôi cho là 16 đi đó, tôi đăng này Đấy, chữ nó to hơn anh chị xem nhé bấm F5 lại này đấy đây, nó to hơn này chị tôi để mặc định 14 nhé 14 bấm đăng tiếp theo chúng ta khám phá đến phần list style này đó là lúc chị để phần là đi symbol là cái số đúng không thì qua đây thì anh chị thấy là nó tự đánh số cho mình đúng không mà bài viết của chúng ta tôi đã đánh số rồi thì nó sẽ bị trùng nhau thì nó rất là xấu thì tôi chuyển đó là gì là phần uh, hình vuông đi bấm đăng chị xem này thì những tiêu đề nó tự đánh số này đúng không thì nó sẽ chuyển thành hình vuông chị xem này đấy hình vuông chấm chấm này hóa chuyển để hình tròn là cycle này bấm đăng chị có lựa chọn cho tôi nhé ờ, rất dễ sử dụng cái này gì mình nhờ mình test xong mình nghịch qua đây mình xem thôi nó hiển thị như nào đấy hình tròn này bây tôi để hình tròn cho như này đi đó ở ờ, tiếp theo phần đến phần à, accordion list vì tôi bấm vào đúng không tôi bấm vào bấm đăng này thì cái khung này nó sẽ thu nhỏ lại nó hiển thị những tiêu đề lớn thôi chị xem nhé đấy hiển thị những tiêu đề lớn này thẻ H1 đó tôi bấm vào accordion list này thì tôi sổ ra và tôi bấm vào lựa chọn này là gì uh, ờ, expand all là hiển thị tất cả các gì tiêu đề đúng không tôi bấm đăng này rồi qua đây bấm F5 để xem nó hiển thị tất cả các tiêu đề từ H1 đến H6 nếu như ở, ở trong bài viết của chị có gì có từ H1 đến H6 hạn này đây hiển thị chị xem này giá của Cement Rocket là đến thẻ này đó chị xem nó nhảy xuống đúng không nó hiển thị tất cả gì ở ờ, tất cả các thẻ đúng không những đề mục đấy anh chị có thể tự lựa chọn nhé bấm bách trở lại này đến phần effect ở phần này thì chúng ta thiết lập như sau <clears throat> đầu tiên phần in out in out là sao có nghĩa là khi chúng ta di chuột vào gì di chuột vào cái nút đúng không sau đó là gì chúng ta kéo đến đề mục nào đó thì hiển thị theo kiểu nào kiểu zoom nào là nó to nó bung dần ra rồi zoom lại zoom in zoom out đấy hoặc tôi để là phần phay đúng không thì thị dạng trượt trượt trượt phay ở phần archiving đây ở đây có rất nhiều hiệu ứng đúng không là chị có thể gì à, tự khám phá tự nghịch nhé đấy vì tôi để hiệu ứng đó là gì à, hiệu ứng um, square to right đúng không nó sang bên phải nó bung sang bên phải đúng không đây bấm F5 đó, bấm vào sau đó anh chị bấm chuột vào cái nút này, này đúng không đó, tôi di chuột thử anh chị xem này đấy nó nó chạy sang gì à sang phía right phía phải anh chị bấm này. đấy giờ nó nó chạy từ trái sang phải nhá tôi để phần uh, zoom đi xong bấm đăng anh chị cứ mò cho tôi tượng được chị tôi này rất là giản đúng không bấm F5 lại sau đó bấm vào cái nút trigger này bấm này xem này đấy nhanh này di chuột vào này. đấy không thích tôi để ở cái dạng à, dạng khác đi đây nó dạng à, đây bấm đăng bounce to right bấm F5 bấm các anh xem này đấy chưa chưa à, rất tuyệt vời đó anh chị cứ nghịch cho tôi nhá dọn dạ, khác đi uhm. góc này bấm đăng bấm F5 tôi rất là thích nghịch với cái trò vui vui như này hiệu ứng nhảy nhảy anh chị ạ đấy anh chị xem này đấy đấy nó nhảy nhảy đó đó thấy chưa nó chuyển động đấy thì anh chị chọn cho tôi nhé ngay chỉ tôi tiếp, tiếp theo đến phần close stream là phần thiết lập màu chữ cho những cái à, giao diện trên đây Đó. đây phần thiết lập đầu tiên là gì phần uh, trigger button anh chị muốn cái nút này nó màu gì hiện tại mặc định là cái nút trigger button là cái nút tôi tắt đây nó mặc định là màu à, màu dạng nâu nâu đen đen này đúng không à, anh chị có thể chọn cho nó màu à, nó sẫm hơn một xíu bấm đăng này hoặc là trích cái bottom background là cái màu nền của cái nút này là màu gì bây à, giờ tôi cho màu à, đỏ đúng không bấm đăng này chị xem này được nền được nút là sẽ màu đỏ anh à, chị cái chị tôi đó nền màu đỏ này tôi cho nền màu mặc định đi mặc định ừ, cho nó dễ nhìn đó, nếu để mặc định nhé đấy màu mặc định này và những cái màu sắc khác anh chị có thể tự làm nhé rất đơn giản đúng không phần chiếc bất thầm ờ, border glow là cái phần viền à viền của nút này anh cho chị cho màu gì là cái viền này này cái viền này màu gì nhá thì tôi để mặc định luôn phần ờ, content border color content border color là cái viền cái viền của khung anh chị nhé cái viền của khung này này đó hoặc là cái viền cái bấm sổ là cái của khung này ví dụ tôi để cái màu khác đi tôi để một cái màu ờ, màu này đi chẳng hạn này bấm đăng này bấm ờ, ép 5 lại để xem nhé đấy nó chuyển sang màu này này đấy rất tuyệt vời tiếp theo đến phần content header background color đây là phần ở đây màu này màu chữ này đấy background nhé background cho cho cái mục lục này đấy. nó gì là content header background đúng không Để tôi thử một màu xanh này xem chị xem nhé nó, nó chuyển này bấm F5 này Đấy, phần này nó chuyển màu xanh này chị xem này đấy chuyển màu xanh này tôi để mặc định nhé mặc định đi rồi phần còn ten linh hôm cơ là khi chúng ta di chuyển vào đúng không di chuyển vào nó chuyển thành màu gì đang màu xanh đúng không chúng di chuyển ở à? đấy chuyển màu xanh bây giờ chị có thể chuyển màu khác được đúng không anh chị chuyển sang màu à, màu đỏ đi bấm đăng ừ, bấm F5 này đấy di chuột màu đỏ chị xem này rất tuyệt vời vậy những cái màu khác nhé chị là cứ mò xong chị thử nghiệm nhé đó cái này rất đơn giản thôi là anh chị đọc tiếng Anh là chị hiểu nhé còn một số anh chị không đọc được tiếng Anh thì anh chị bấm dịch sang tiếng Anh đấy, dịch sang tiếng Việt nhé đấy nó ghi rõ là màu nội dung liên kết vân vân anh chị đọc hiểu nhé đó bắt trở lại này đến phần uh, ờ, customize CSS anh chị chỉ cần sử dụng phần cơ bản là đã tạo ra được một cái mục lục rất là đẹp mắt như thế này và như vậy ở trong đoạn video này thì tôi đã hướng dẫn anh chị đó là cách tải và cách cài đặt và cách sử dụng cái plugin tạo một lục bài viết tốt nhất bây giờ đây là Fishtalk đó. anh chị thấy đoạn video hay hãy đăng ký kênh youtube của tôi là Phạm Thanh Bình và hãy lên Facebook search là Phạm Thanh Bình ờ, kết bạn với tôi và hãy chia sẻ đoạn video này cho nhiều người cần hơn nữa là cuối cùng là chúc anh chị thành công xin chào và hẹn gặp lại và nhớ nhé nhớ mua cái plugin này để chúng ta sử dụng nó tốt hơn tôi sẽ để đường link ở bên dưới cảm ơn anh chị